Tiếp theo đây là bản tin giá tiêu hôm nay ngày 10 tháng 2 tiếp tục tăng tại Tây Nguyên. Giá tiêu hôm nay ngày 10 tháng 2 tiếp tục điều chỉnh tăng tại khu vực Tây Nguyên. Giá tiêu dao động ở mức là 58.000 đồng cho đến 61.000 đồng. Cụ thể giá tiêu là tại Gia Lai là 58.000 đồng. Đắk Lắk Đắk Nông là 59.500 đồng. Tại khu vực Nam, Đông Nam Bộ Bà Rịa Vũng Tàu ở mức giá là 61.000 đồng. Bình Phước Đồng Nai giá 60.500 đồng trên kg. Tiếp theo đây là giá cà phê hôm nay ngày 10 tháng 2 Giá cà phê trong nước giảm nhẹ Hôm nay giá cà phê ngày 10 tháng 2 thị trường trong nước giảm nhẹ 100 đồng đến 300 đồng trên kg hiện giá dao động trong khoảng từ 43.100 đồng đến 43.800 đồng trên kg. Giá cà phê cụ thể tại một số địa phương như sau: Đắk Nông 43.800 đồng, Gia Lai 43.700 đồng, Đắk lắc 43.700 đồng, Con Tum 43.600 đồng và Lâm Đồng là 43.100 đồng cho đây là vẫn cập nhật là giá cà phê, giá hồ tiêu hôm nay ngày 10 tháng 2. Đây là hết. Kính chúc bà con à, nhiều sức khỏe, à, tốt lành, đoàn sự như ý. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo.